Có một bạn giấu tên xin hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, con là trẻ mồ côi, con lớn lên không có sự liên hệ nào với gia đình, huyết thống, nhưng con trong lòng vẫn rất muốn thờ ông bà, tiên tổ nhà con. Vậy con thờ như thế có ích lợi gì không? Ông bà tổ tiên của con có nhận được gì không ạ? À? Con kính mong Thầy giải thích cho con được biết. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ. À. Bạn này à, bạn ấy cũng à, hỏi câu hỏi thầy cũng rất xúc động khi mà đọc câu hỏi này. Tức là bạn ấy là trẻ mồ côi và bây giờ không biết cha đâu mẹ đâu. Lớn lên rồi và thế rồi có thể sau này có gia đình nữa. Thế thì liệu bạn ấy có thờ gia tiên tiền tổ được không? Đương nhiên chúng ta biết rằng ai sinh ra ở đời này cũng đều phải có cha và có mẹ. Phải không? trừ những trường hợp đặc biệt như trong kinh nói có những người gọi là sinh ra từ nơi ẩm thấp tự nhiên họ sinh ra thì không nói đến những trường hợp rất rất đặc biệt rất hiếm nhưng còn hầu hết chúng ta ở ờ, cõi người kiếp người thì đều phải có cha có mẹ wow. chỉ có là cha mẹ mình à, có ở với mình hay không thôi thế nhưng bạn này là cha mẹ không có duyên để ở với mình đó thế thì bạn ấy bây giờ rất khao khát cội nguồn cuộc sống tâm linh và muốn thờ tiên tổ. Thế thì đây là một cái khao khát rất chính đáng, rất tốt, là một cái tâm tốt của cái người biết ơn, có hiếu. Không? Thế cho nên ấy, ở đây thì Thầy rất tán thán cái tâm của bạn này và khẳng định rằng cái việc bạn ấy thờ tiên tổ là được, ra tiên tiền tổ. Nếu các cụ gọi là à, linh thiêng mà biết mình có đứa cháu nó bị bỏ rơi thế này thì cũng thương đấy chứ không phải không đâu nghe không đứa cháu như thế này thương đó nhưng bây giờ mình lại biết thờ phụng các các cụ nữa thì các cụ cũng ấm lòng và chắc chắn các cụ vẫn phù hộ cho mình nhé nếu các cụ có phước thì các cụ vẫn phù hộ được vẫn thương đến mình đấy chứ không phải không đó vì đây là cái cái nhân duyên thế cho nên ấy, ở đây thì thầy khuyên bạn ấy nếu có nhu cầu muốn thờ thì cứ thờ và thờ vẫn là tốt đẹp và gia tiên tiền tổ những người có duyên với bạn vẫn về thọ hưởng cái sự cúng dường của bạn được như trong kinh Đức Phật dạy nhé và điều đó là điều rất tốt thầy khuyến khích bạn cũng nên thờ nhé